Nhà báo Nguyễn Đức Hiển và đừng hát trên những xác người. Tựa đề bài viết ép giá xử lý tử thi, đừng hát trên những xác người, đăng trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 8 năm 2021 là một cú đá dưới thắt lưng vào nghề mai táng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết này nói rằng những cơ sở mai táng ở thành phố Hồ Chí Minh đang làm tiền trên thi thể những người chết vì Covid – Bài viết dẫn ra một bác sĩ nhắn về nạn nhà đòn, ép giá, ra giá 45 triệu cho một tử thi, không có tiền họ không làm, xác để đây nửa ngày. Một trường hợp khác được cho là bạn đọc nhắn kể, nhà có hai người chết, cơ sở mai táng báo giá 30 triệu đồng trên một người. Sau khi người nhà năn nỉ hạ giá thì xuống còn 40 triệu đồng cho hai người. Tác giả bài báo cho hay do có mối quan hệ với đủ loại người sau 30 năm làm báo nên đã dùng đến 3 ngày để xác minh bằng cách nói chuyện với người quen là chủ nhà đòn, trao đổi với chủ tịch hội nhà báo và nhiều đồng chí có trách nhiệm, đồng thời yêu cầu nhiều phóng viên vào cuộc. Người này kết luận giá hỏa táng một thi thể ở Bình Hưng Hòa không thay đổi, chỉ là 4.2 triệu cho một thi thể. Các công đoạn khác do cơ sở mai táng tư nhân ép giá người nhà khi trả cho cốt khiến cả bệnh viện và Bình Hưng Hòa mang tiếng. Tác giả cũng so sánh các cơ sở mai táng với quả đen ở nhà xác và khuyên mọi người hãy tự vấn để nhìn lại khuôn mặt mình trong những ngày gian khó của đất nước và đồng bào. Bài viết được đăng trong một bạn đọc viết. Như cái tên chuyên mục, mục này dành cho những góp ý của người đọc báo, nó không phải là diễn đàn của nhà báo chuyên nghiệp. Vậy người viết là ai mà có quá trình làm báo 30 năm? lại dễ dàng trao đổi với các chức sắc như chủ tịch hội nhà báo và nhiều đồng chí có trách nhiệm. Lấp ló nửa giấu nửa khoe thế này mới dễ gây choáng và lại có quyền yêu cầu các phóng viên vào cuộc. Hóa ra là Nguyễn Đức Hiển. Phó Tổng biên tập báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hiển, người vừa bị cấp trên trực tiếp xử phạt 5 triệu đồng vì hành vi tán phát tin giả. Nhà báo luôn tự hào có thâm niên hàng chục năm điều tra, ra hẳn sách để dạy điều tra trong nghề báo, luôn khoe là giảng viên trực tiếp dạy môn điều tra ở trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, hóa ra lại đi tung tin giả, chưa hề bước qua xác minh nguồn. Mặc dù đã viết xin lỗi trên trang cá nhân và bị xử phạt, nhưng hình như ông Hiển có thói quen và sở thích đưa tin sai sự thật thì phải. Bài báo có cái tựa rùng rợn hát trên những xác người là một cú tung tin giả cực đậm. Trong bài báo nói trên, ông Hiển đưa ra giá hỏa táng 4 triệu 2 đồng cho một tử thi ở Bình Hưng Hòa để so sánh với giá 30 triệu 45 triệu cho một tử thi mà cơ sở mai táng đưa ra sau đó vu họ làm tiền. Dịch vụ mai táng người chết vì COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua thực hiện như thế nào? Với người chết ở bệnh viện, bệnh viện sẽ báo cho cơ sở mai táng có hợp đồng để bên này xử lý. Nhân viên của cơ sở mai táng ăn ngủ tại bệnh viện và lo trọn gói, gồm các việc sau đây: khử khuẩn, tẩm liệm thi thể, quấn ni lông tử thi để chống lây nhiễm, sau đó cho tử thi vào một bao kéo kín, đưa vào quan tài quấn ni lông bao kín quan tài, khử khuẩn quan tài. Đưa quan tài đến địa chỉ hỏa táng, thành phố Hồ Chí Minh chỉ định Bình Hưng Hòa đảm nhiệm toàn bộ, các cơ sở hỏa táng tư nhân không làm. Thay mặt người thân, lấy thông tin người qua đời, đi rửa hình, ép hình, làm lắc, tấm mica dán trên hũ tro cốt ghi tên tuổi, tôn giáo, ngày sinh, ngày mất, chọn hũ đựng tro cốt theo yêu cầu của gia đình. Người theo công giáo chọn hũ có thánh giá, người theo Phật giáo chọn hũ hoa sen, hũ sành sứ hay đá, màu gì vân vân. Nhận trô cốt từ Bình Hưng Hòa vào hũ từng người, đem trả lại gia đình, lưu ý Bình Hưng Hòa chỉ hỏa táng, chứ không vào hũ mà cũng không cung cấp hũ. Xe chở quan tài chở 40 tiếng mới đến được cổng Bình Hưng Hòa. Những ngày gần đây, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh có hơn 300 người qua đời vì Covid cộng với tất cả những trường hợp qua đời vì bệnh khác trong ngày thường có thể chôn cất thì giờ cũng đều hỏa táng cả. Khả năng của bình hưng hòa vốn chỉ đáp ứng cho nhu cầu ngày thường, bây giờ quá tải trầm trọng. Lò thiêu quá tải tử thi phải xếp hàng chờ đến lượt. Trong khoảng một tuần nay, xe chở quan tài phải chở 40 tiếng bên ngoài Bình Hưng Hòa mới đến lượt đưa vào trong. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở mai táng đóng cửa không nhận các ca COVID vì áp lực tâm lý và sợ lây bệnh. Có những nhân viên, đạo tỳ và lái xe bỏ việc vì không chịu nổi môi trường chịu áp lực tinh thần quá nặng nề, sợ lây bệnh và quá tải trầm trọng. Trong bệnh viện, bất cứ giờ nào cũng có thể có người qua đời vì Covid. Nhân viên cơ sở mai táng phải làm việc bất chấp giờ giấc để tẩm liệm bà con. Vì cảnh tượng thi thể trong phòng bệnh nhiều giờ không được tẩm liệm sẽ gây sợ hãi kinh hoàng cho những bệnh nhân khác. Tuy nhiên, do quá thiếu người nên vẫn xảy ra tình trạng có tử thi không được tẩm liệm kịp thời. Thực tế vô cùng khác với chỉ thị của lãnh đạo thành phố là phải xử lý trong 24 giờ. Chi phí phát sinh và tăng cao trong mùa dịch Đầu tiên cơ sở mai táng phải tốn thêm tiền cho trang bị bảo hộ, khử khuẩn, test âm tính cho toàn bộ nhân viên mỗi 3 ngày, bao gói cuốn tử thi khử khuẩn tử thi, quan tài trong ngoài những ngày gần đây do người chết nhiều hơn hẳn, nên nơi đóng quan tài không đóng kịp, cộng với giao thông khó khăn, tài xế cũng phải bảo hộ test âm tính mỗi 3 ngày. Tiền nằm đường chờ do kẹt xe vì phải kiểm tra qua chốt kéo giá quan tài tăng hơn. Ngày trước, người nhà tự làm ảnh mang tới cho cơ sở mai táng, bây giờ các dịch vụ này đều đóng cửa, dịch vụ in rửa ảnh không phải là thiết yếu, nhân viên cơ sở mai táng tự đi làm ảnh, in lắc, tuy nhỏ nhưng đều phải tính công cho họ. Khi đã tẩm liệm xong phải đưa bà con đến trung tâm hỏa táng. Số xe ngày thường của các cơ sở mai táng không đủ để đảm đương số lượng tăng đột biến. Hầu hết cơ sở nhỏ phải thuê xe, thuê thêm xe và tài xế. Công việc nguy hiểm và áp lực này phải trả bao nhiêu để có người chịu làm? Một ít cơ sở có tiềm lực tài chính thì đi mua thêm xe để có thể hoàn thành được hợp đồng một cơ sở mai táng lớn chỉ trong 2 tháng này đã mua liền tù tì thêm 4 chiếc xe, cộng với hai chiếc xe có sẵn, nhưng vẫn không kịp để đưa được hết số bà con qua đời ở bệnh viện mà họ đang nhận xử lý. Họ cũng đã đặt mua container lạnh, nhưng chưa được duyệt. Trong khi đó, tất nhiên thi thể vẫn tồn ở bệnh viện. Con số này ở vài bệnh viện lớn mà chúng tôi được biết là vài chục người ở một bệnh viện trong một ngày. Trung tâm Bình Hưng Hòa phải đưa thi thể vào phòng lạnh bảo quản để chờ hỏa táng. Trên mạng xã hội Việt Nam mấy hôm trước có đoạn video clip quay cảnh container lạnh được đưa vào Bình Hưng Hòa, không rõ chuyện này có đúng thực tế hay không, nhưng hôm nay một chủ trại hòm cho hay bệnh viện 175 đã được báo giá bảo quản thi thể trong container lạnh là 2 triệu 2 đồng cho một ngày. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực. Cộng tất cả các chi phí phát sinh như trên, quý vị đã rõ vì sao giá của một dịch vụ tang lễ trong ngày dịch Covid tăng hơn hẳn so với ngày thường. Số tiền 4 triệu 2 đồng cho một ca hỏa táng ở Bình Hưng Hòa không bao gồm hũ cốt. Cơ sở mai táng hiện tại phải bỏ tiền ra cho chi phí này, tổng cộng là 200.000 đồng một hũ. Nếu tính đủ thì chi phí hỏa táng thuần túy là 4 triệu 4 chứ không phải là 4 triệu 2 như có vị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã nói hoặc như trong những bài viết tắc trách yếu kém về nghiệp vụ của ông Nguyễn Đức Hiển đã viết tiền lương cho công việc áp lực và nguy hiểm. Một số chủ cơ sở mai táng cho biết lương tài xế chỉ ôm tài đến Bình Hưng Hòa rồi quay đầu hiện tại là 300.000 đồng cho một quan tài. Hiện do số xe xếp hàng quá dài ngoài cổng Bình Hưng Hòa nên lãnh đạo nơi này đã phải quy định một xe không chở quá 5 quan tài. Các xe của cơ sở mai táng hợp đồng với bệnh viện thường chở 4 quan tài cho một lần, tiền tài xế là 1 triệu 2 đồng cho một tour, chỉ ngồi trong cabin lái xe. Còn nếu vào đội, lo toàn bộ tẩm liệm, xử lý thi thể và đưa bà con vào Bình Hưng Hòa, tiền công xê xích theo tay nghề. Người mới học việc 1 triệu 2 đồng một ngày, người quen việc 4 đến 6 triệu đồng một ngày. Chi phí bảo hộ, thuốc khử khuẩn, bao tử thi, trà đóng quan tài khoảng 1 triệu đồng cho một ca. Còn nếu cơ sở mai táng phải đi thuê xe, riêng chi phí vận chuyển đi hỏa táng là 5 triệu đồng cho một quan tài. Chi phí hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh chi trả cho mỗi quan tài vì Covid là 16.8 triệu đồng. Theo các cơ sở mai táng, chi phí này gói ghém cũng tạm đủ, nhưng phải là cơ sở lớn có đủ người, kho, xe sẵn, vì họ còn phải ứng tiền trước, trả cho Bình Hưng Hòa, xong mới đem hóa đơn về, nộp cho bệnh viện và chờ quyết toán một chủ cơ sở mai táng lớn nói lên trang cá nhân của mình rằng đã ứng ra vài tỷ đồng nhưng hai tháng này chưa được quyết toán đến một phần tư số tiền đã bỏ ra. Vì vậy, số cơ sở mai táng đồng ý nhận ký hợp đồng với bệnh viện để xử lý thi hài càng bị hạn chế hơn và do cơ sở mai táng là 100% tư nhân nên nhà nước không thể bắt buộc họ.